Flash sale chào đón khai trương BBT Hiệp Thành quận 12. Sale nặng còn tặng thêm quà Muscle Infusion của hãng Nutech với 65 lần dùng, từ giá 1 triệu 550 nay chỉ còn giá 1 triệu 250 với chỉ 19 ngàn trên một liều dùng. Quà tặng kèm theo cực kỳ hấp dẫn, một hộp vitamin khoáng chất RSP BioVite 90 viên, RSP CoA hỗ trợ giảm mỡ hoặc Complete Amino 320 viên bổ sung axit amin. Muscle Infusion vô cùng đa năng, tiện dụng, thay thế cho một bữa ăn nhẹ, giúp cho bạn tăng cơ, giảm mỡ, với 7 gam cáp vượt qua cơn đói một cách nhẹ nhàng, 25 gram protein của 5 nguồn protein cao cấp từ nhanh cho tới chậm, nuôi dưỡng và chống dị hóa cơ bắp. Đặc biệt, 11 gram EAA phát triển cơ bắp lean một cách toàn diện, 5 gram BCAA tự nhiên cao cấp tối ưu phát triển cơ nạc, 4 gram glutamine nhanh chóng phục hồi sức khỏe và chỉ với 150 calorie kiểm soát tối đa lượng calo nạp vào, dễ hòa tan, không bọn, không vón cục mùi vị thơm ngon tuyệt vời, ngọt đậm đà nhưng lại không gắt và không ngán. Để đặt hàng, hãy gọi về tổng đài 1900 2050 để được tư vấn chi tiết nhé hoặc mua trực tiếp tại địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại BBT 107 109 đường số 6 phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Ngoài ra, chúng tôi còn có dịch vụ COD tại link shopee.vn sạc Duy Nguyễn THOL. Hoặc bạn có thể đặt hàng ngay trên website của công ty thol.com.vn.